cái tai của người nghe không bao giờ cảm tưởng được bởi vì chỉ có máy cảm nhận được anh em nhá nguyên lý hoạt động nó cực kỳ đơn giản với mặt nhẹ nó sẽ rơi xuống tất nhiên nó là lẻ máy tự khắc dùng một cái và mặt chắn nó sẽ dùng hai cái anh em lưu nhá cứ khoảng cách từ hai mét hất về nó sẽ thu âm được tất cả những tiếng quân nhẹ anh em nhá trong sòng trong sới kiểu gì có tiếng người nói hay những cái tiếng động lạ nhưng máy nó chỉ thu âm được tất cả những tiếng quân thôi bởi vì nhà mình đã lập trình được rồi còn những tiếng động khác nó không bao giờ thu âm được cả anh em nhá sau tôi không ấy nhiều nữa tôi sẽ vào thực tế luôn anh em ạ đây là bộ bát đĩa xanh chín đời tôi thử luôn anh em nhá anh em nhá bây giờ kiểm chứng luôn cho anh em này anh em đi về tôi kiểm chứng như này nhưng cuối video này tôi vẫn đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em kiểm chứng cho anh em 100 trăm là sai chín anh em đi mua hàng anh em mang bát đĩa quân cán đi thử hàng trực tiếp anh em nhá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 chắn nó sẽ dùng hai cái mà lẻ nó sẽ dùng một cái bởi tôi sóc một anh em tôi đánh thử luôn anh em xong rồi có những cái quân đang nhảy anh em này đặt xuống là thu âm tật nghe anh em nha máy báo dung một và đèn dung một rồi trong ba trong nghĩa tất nhiên là lẻ rồi đánh cả các loại lẻ luôn mở này không mở sai ba đèn này anh em này chồng quân hay chồng vị máy đều đưa ra kết quả anh em nhá tiếp rồi có những cái quân nhảy đặt xuống là thu rồi anh em nhá đèn nó nháy hai cái rồi trong ba trong nghĩa tất nhiên là chẵn rồi đánh cả hà nội chẵn luôn mở này không bao giờ có chuyện xài này nhá tiếp này quân lạc được có nghĩa là được anh em nhá tôi khải luôn cái đồ đồ độc quyền rồi mấy báo không một rồi và nháy một cái rồi trong ba trong nghĩa tất nhiên là lẻ rồi đánh cả một tỷ và lẻ này mở này không bỏ sai chồng quân hay chồng vị máy đều đưa ra kết quả nha anh em nha qua vài tiếng bạc à, tôi để ra cái mắt để cho anh em nhìn vào cái đèn và cái độ rung nó như nào bây giờ sẽ đúc luôn vào người để kiểm chứng luôn anh em rung chỉ mình biết thôi người cạnh không thể biết được anh em đã tôi đúc luôn người tôi kỷ niệm cho em vài ba tiếng bạc anh em nhanh tay alo trực tiếp cho mình để mình tư vấn cụ thể hơn này mình nhá mày báo rung hai rồi xong qua trong đấy tất nhiên chắn rồi đánh cả một tỷ và chắn thôi mở này ai đã cái này ra đây của tôi mở không mở sai chồng quân hay chồng vị máy đều đưa ra kết quả anh em nha tiếp này đây những cái quân nó nhảy lên này anh em cảm thấy rất giống nhau nhưng máy nó sẽ nhận ra anh em nhá người này làm sao nhận được ra đúng không anh em máy vẫn báo dung hai rồi chồng ba chồng đến tất nhiên chắc rồi đánh cả cá nội chắc luôn mở này không mở chuyện xài anh em nhá kỷ niệm cho em một tiếng bạc này bạc đi rồi máy báo dung một rồi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 anh em nào có nhu cầu mua hàng ạ xin liên hệ số điện thoại trên màn hình anh em nhá anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi đúng duy nhất đó là cái máy này thôi cái máy thua một vịt a bỏ rồi bát đĩa quân cán hoàn và xanh trí rồi bây cuối video rồi tôi sẽ đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em nha kiểm chứng luôn cho anh em một trăm trăm là xanh này anh em nha anh em nào có nhu cầu mang hẳn bát đĩa quân cán đến cửa hàng trực tiếp anh em nha tôi khẳng định luôn cái nhà này chỉ nhà tôi có đâu cái đồ này anh em ạ tôi đập bát và đập đĩa xé quân luôn anh em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 ăn cơm hoặc là các bạn là ngủ nghỉ giải chiếu ra này các bạn lưu ý này cái chiếu này tại sao người ta gọi là chiếu từ lalo chiếu từ lalo chúng tôi xử lý qua công nghệ lalo mấy chip điện tử bé tí trong cái chiếu này không ai có thể phát hiện ra ngoài các bạn đi mua chiếu về các bạn chơi các bạn lưu ý này cái chiếu này tôi đã xử lý công nghệ lalo một phòng này khoảng tầm 4 phân anh em sóc anh em cứ đặt chính giữa nó độ chuẩn xác nó lên tới 100 trăm sẽ báo về cục dung này những cái mạch cái chip điện tử sẽ báo với cục dung này biết người ta mình chẵn này này đây là cái điểm giữa của tôi tôi dán vào đây để cho anh em biết độ chuẩn xác nó như nào như là anh em mua hàng về anh em đánh anh em bóc đi đấy không ai có thể biết được ngoài anh em ra đi kèm theo đó là một bộ vị đây là vị tú tôi đã cắt sẵn ra vị là tôi 100 trăm tan các bạn nhé ở trong nhà tôi rất nhiều vị thăng long này à, chắn xanh nước đỏ này con bài thăng long villa này đón này anh em lưu ý nhé ở địa phương nào đánh quân vị gì chúng tôi đều làm được hết anh em cần alo chúng tôi chúng tôi làm trong ngày cho anh em luôn vị gì có đi kèm theo đó là một bộ dung bộ dung này có trách nhiệm này nó bắt từ la lô bắt chip để báo cho ta về chẵn hay về lẻ Đấy, cầm này chỉ có một mình ta biết thôi nguyên lý hoạt động của nó này lẻ dung một sấp đôi không dung tứ tử dung hai nhé các bạn nhé chiếu là 100 trăm các bạn thích bóc ra không có gì hết chiếu nha các bạn nhé sau đây tôi sẽ test thử cho em vài tiếng bạc tôi để cầm này thì một mình tôi biết tôi nghe clip thì tôi sẽ để ra bát này để cho anh em nghe độ chuẩn xác của cái chiếu này như nào các bạn lên nhớ này lẻ dung một này các bạn này đấy sấp đôi của nó này 100 trăm dung nha các bạn nhé sấp đôi 100 trăm dung tứ tử dung hai nhé các bạn nhé này anh em mình sau xong đặt giữa mới 40 phân anh em mình có chiến thắng 100 trăm sau đây tôi đánh thử cho em vài đánh bảng để cho em biết độ chuẩn xác của cái chiều từ lá lô này như thế nào anh em sóc tươi này đặt này không dung sấp đôi các bạn này Đấy. anh em sóc không đặt vào cái khung 40 phân này anh thích đặt đầu đặt nó sẽ báo thì vậy cũng vui các bạn nhá không dung vẫn sấp đôi các bạn này anh em sắp tơi không đặt vào đúng cái phần tôi làm tứ lá lỗ các bạn nhé Rồi. dùng một cái lẻ này các bạn này đã đen này sau đó tôi sóc thử cho anh em một cái bạc nữa để cho anh em biết độ chuẩn xác của cái chiếu này như nào nhé lẻ này các bạn này dùng một cái này đấy anh em lên ý này hàng thì tôi rất chuẩn chỉ còn đâu anh em thích làm vào loại chiếu gì chúng tôi đều có chiếu nhựa chiếu mảnh luôn đều có hết anh em cứ alo tôi các bạn lưu ý này cái chiếu này là cái chiếu bình thường nhé các bạn giải ra phần này chỉ một phần này tôi làm chip điện tử với chiếu từ lalo tôi lên nó vẫn bắt được dùng để xem bao để ta chẵn hay về lẻ độ chuẩn xác lên tới 100 trăm nhé các bạn nhé sau đây tôi xin giới thiệu cho các bạn đó là kính áp tròng nhìn xuyên mài đây là kính mỹ usa nha các bạn nhé các bạn chỉ mua kính này với vài bộ bài các bạn đeo con người này vào mắt các bạn có thể chiến thắng đến lên 100 trăm nha các bạn nhìn như in luôn nhé sau đây đây này đây là con mắt của nó này đây là con người nhân bé tí này đây là một bộ bài nguyên của tôi tôi bóc thử ra cho anh em xong rồi tôi đeo vào camera một mắt để cho anh em nhìn độ chuẩn xác của cái bài này như thế nào các bạn nhé bài như bình thường ở ngoài luôn các bạn nhé đây các bạn này cái kính cái áp tròng này bé như một cái láo lụa các bạn nhé đây tôi sẽ đắp lên này các bạn này mỏng như một lá lụa như một con người người bé tí luôn mỏng như một lá lụa như kiểu kính áp tròng con gái đeo sau đây tôi sẽ đặt vào camera để cho anh em biết độ chuẩn xác của nó như thế nào nha các bạn nhé đấy đấy độ chuẩn xác nó lên đây các bạn nhìn này cháo bay. đây, các bạn nhìn này. đấy nhìn thấy chưa các bạn nhìn này đây cháo bay đấy này, các bạn nhìn này đây này các bạn nhìn thấy cả chất luôn này à, con này con này chất ở bên này 6 tép này các bạn này nhìn này nhìn số 6 cho bạn đấy rồi đấy cháo đi này, các bạn nhìn này rõ một một này đây là con quy này các bạn này đấy nhìn chất ở đây này. đấy các bạn nhìn thấy chưa đấy con quy này đấy, cơ đó nhìn chất rõ một một này cháo tiếp đi này, các bạn nhìn này rồi đây con bể rô này nhìn chất ở vùng quanh ở đây nhìn góc này này các bạn nhìn này con bể nhìn rõ một một này đấy đây các bạn nhìn cá tiếp đi này đây là con ca cơ này các bạn nhìn chất ở nghe này này đấy các bạn nhìn rất rõ là con ca cơ này đây tôi con nữa này đấy con này anh các bạn nhìn như kiểu một cái chìa khóa nhé các bạn nhé như đây là con chín đấy con chín rô các bạn nhìn nhé một trăm trăm luôn các bạn nhé các bạn cứ mua hàng ạ các bạn đến đây đeo vào mắt ạ đây là qua camera nó rất nó rất mờ các bạn nhé nhưng các bạn đeo hẳn hai mắt vào các bạn đốt vì nhìn bài này các bạn nhìn đây con 9 này đây các bạn nhìn này con 7 này con 6 nhìn rất rõ đấy con 7 con 6 con quy các bạn là chia liêng hay là chia ba cây các bạn nhìn thấy điểm người ta luôn các bạn đánh thoải mái đấy sau đây tôi bỏ cái kính ra để cho anh em anh em biết độ chuẩn xác của nó lên tới 100% chưa anh em nào mua hàng ạ thì các bạn liên hệ cho chúng tôi còn ở nhà tôi rất nhiều đồ đánh sóc đĩa bịp nha các bạn nhé mỏng như một tờ lá lụa chỉ nên mua vài bộ bài về bộ kính nhìn xuyên bài luôn nhà tôi rất nhiều đồ sóc đĩa bịp bài lá bịp anh em nào mua hàng hay quan tâm đến đồ sóc đĩa bịp anh em liên hệ 0989 30 30 50 chúng tôi có rất nhiều cơ sở anh em cứ là alo tôi tư vấn miễn phí 100 trăm nha anh em nhé anh em phải lưu ý này kính là 100 trăm nhìn xuyên bài chiếu mỏng như là lá lụa cảm ơn anh em đã xem clip xin chào toàn thể anh em hôm nay Việt Casino lại làm một video mới để giới thiệu cho anh em về một bộ sản phẩm mới nhất độc nhất lạ nhất trên thị trường anh em nha. thì những cái mặt hàng tôi trưng bày đây nhiều anh em thầy thợ hay những con bạc rất là già anh em đã từng chơi thì anh em đã biết rồi còn anh em nào chưa từng chơi thì hôm nay đây tôi sẽ đi sâu để anh em biết được về cái thế giới ngầm này nó có rất là nhiều những cái đồ để đưa anh em vào trong thế mà anh em không thể biết được anh em nhá thì hôm nay đây trên tay mình đây đang là một bộ sản phẩm mình sẽ giới thiệu anh em đó chính là cái bát tàng hình không tang không chân sạc anh em nhá nhà mình đã ngụy trang vào những cái mẫu bát ví dụ bát long phương hay bát trắng hay là bát hoa anh em nhá thì tại sao nó được gọi là cái bát tàng hình không tang không chân sạc thì ở những cái tháng trước ở những cái năm trước nhà mình đã ra những cái dòng bát như bát thành bát cạnh bát vách bát trôn nhưng những cái ưu điểm được điểm hay những cái bát khi đập ra nó có tang dây dựa rất là dườm già để anh em đi chơi còn phải thắc mắc lại với mình thì trong suốt một thời gian suốt một năm qua nhà mình đã nghiên cứu và sáng tạo ra cái bát tàng hình không tang không chân sạc này nó có thể tối ưu hóa được tất cả những cái nhược điểm để nó tạo thành công lên cái bát này anh em nha thứ nhất anh em đi chơi ngâm nước hơi lửa thoải mái thứ hai lượng pin chơi 4 đến 5 tiếng không lo bị hết pin thứ ba là phần về sạc pin anh em không còn phải lo đi tìm kim để sạc ở bên thành bát nữa mà anh em bây giờ em để trực tiếp cho mình như này là anh em đã sạc bát rồi anh em nha nó đè báo đèn xanh là khi đời bát rồi anh em nhá đĩa và quân vị hoàn toàn là xanh chín anh em đi chơi chỉ cần luồn cho mình cái bát này vào là anh em chiến thắng anh em nhá nhà mình thì có làm được rất nhiều những loại mẫu bát ví dụ như bát trắng bát hoa hay bát cổ anh em địa phương nào chơi mẫu bát nào alo hoặc zalo trực tiếp cho mình đấy anh em lưu ý thêm anh em ở nước ngoài xa không về được có thể chụp hình ảnh lại mẫu bài cho à, mẫu bát cho mình rồi gửi qua zalo cho mình ở bên này mình sẽ làm mình gửi cho anh em anh em nhá đi kèm theo nó anh em biết rồi bao giờ cũng phải là những cái mẫu màn đây là tất cả những cái mẫu màn của nhà mình anh em nhá mẫu màn quét màn đen trắng màn 63 à, hay là màn smartphone cứ anh em địa phương nào chơi màn nào alo hoặc zalo trực tiếp cho mình cái lượng pin của màn chơi thì anh em 1 đến 2 ngày không nói pin về cái cự ly bắt xa từ 20m đến 50m đến 100m và xa nhất là đến một cây số anh em nha nên anh em không phải lo đánh trong rừng trong núi anh em có thể ngồi nhà anh em tự phím với nhau đấy rất chi là sướng anh em nha thì ờ, nói có sách mách có trứng giờ mình sẽ thử trực tiếp luôn vì tại sao mình lại nói là cái bát tàng hình này bát tàng hình này nó có lăng cam chạy xung quanh bát luôn anh em nhá thứ hai là vào sòng vào sới thầy thợ kiểm tra bát anh em này không có một tang tích gì luôn anh em nha này không một tí vết gọn này anh em nhìn đâu sáng hơn ngọc trinh anh em này Đấy, anh em thấy không không một tí vết gợn nào anh em tại sao những cái bát như này nó giống hệt như những cái bát thường anh em đi mua ở ngoài chợ luôn anh em nhá đập ra không có tang tích gì luôn anh em nhá giờ mình sẽ thử trực tiếp luôn này mình sẽ úp trực tiếp mình lấy tại một cái màn để mình thử cho anh em này là anh em nhìn thấy không cực lét luôn nha sóc xong hạ xuống báo trong vòng chưa đầy một lốt nhà nói có sách mách có trứng tôi sẽ thử trực tiếp luôn để anh em xem luôn anh em nhá này thử luôn này này bấm luôn này sấp đôi này anh em này cực lét luôn anh em nhá này mở này là anh em này chuẩn không làm không làm sao có đồ chuẩn chỉnh được hơn đồ này nữa rồi anh em nha tiếp này này vẫn nguyên vị sấp bùi này anh em này chồng quân chồng vị nhá soi vẫn lép cực luôn này anh em nhá mở này này chuẩn tuyệt đối luôn anh em ạ anh em đi chơi anh em không còn lo bị lóng đít lóng bát gì anh em nhá chơi thoải mái anh em nhá đập không bỏ vỡ anh em nhá tiếp này này chồng quân chồng vị này chồng quân chồng vị thì vẫn nhìn thấy cực nét luôn anh em nhá mở này vẫn nguyên vị này anh em thấy không tiếp này kỷ niệm cho anh em tính bảng nữa này này anh em nhìn rõ cực nét luôn nha anh em nhá cực nét luôn vẫn sấp đuôi này mở này này anh em này nhá chuẩn cân đối luôn anh em nhá qua vài tiếng bạc vừa rồi tôi vừa giới thiệu anh em đấy là cái bát tàng hình không không tang không chân sạc này anh em nhá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 kính 7D 7 lớp em anh em nhá